Hello, xin chào tất cả anh chị em trong cái buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay Dũng sẽ làm với một cái chủ đề đó là các big boy sẽ vận động thị trường vàng ra sao trong quá trình đầu tư của mình. À, như chúng ta đã biết thì à, thời gian vừa qua thị trường vàng biến động rất là lớn đúng không ạ? Vậy nếu các nhà big boy họ bán vàng ra đặc biệt là bán hợp đồng tương lai thì với các nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những nhà đầu tư nhỏ lẻ rất là ít tiền so với các tổ chức đặc biệt là tổ chức quốc tế thế giới như vậy thì chúng ta bị ảnh hưởng bị thiệt hại như thế nào với những kiến thức mà chúng ta không có trong lĩnh vực đầu tư thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ những cái cái kiến thức này để những ai thực sự muốn đầu tư vàng những ai mà đang kinh doanh về vàng những bạn nào đang đầu tư forex thì chúng ta có thể biết rõ được những biến động ra sao đây là cái công cụ mà chúng ta có thể sử dụng trong phân tích kỹ thuật trong phân tích đầu tư chứng khoán đó là VSA đây là một công cụ rất là mạnh nên chính vì vậy nếu chúng ta hiểu rõ được cái bản chất của cái công cụ này thì Dũng tin chắc là người chúng ta sẽ có thể kiếm được lợi nhuận trong đầu tư vàng trong đầu tư chứng khoán hoặc là các bạn đầu tư vào một cái lĩnh vực nào đó đầu tiên các bạn có thể quan sát trên cái biểu đồ mà Dũng chia sẻ đây đó là một cái biểu đồ ở trong phân tích uh, kỹ thuật VSA ở đây một cái bài mà Dũng có thể chia sẻ đó là cái cái quá trình mà cái cổ phiếu hoặc là quá trình vàng nó hình thành những cái đỉnh ngắn hạn à, đầu tiên chúng ta biết rằng là thường thì à, một cái cái vị thế nào đó có thể là vàng hay là cổ phiếu thì bao giờ muốn đi lên thì chúng ta cũng thấy là nó có một cái giai đoạn tích lũy là khá là dài đúng không ạ tích lũy khá là dài bởi vì sao nó cần phải tích lũy ạ trong quá trình tích lũy khá dài để nó tích lũy đủ lượng cổ phiếu hoặc là trong cái đầu tư vàng chúng ta gọi là tích lũy đủ cái hợp đồng tương lai đúng không ạ sau khi tích lũy đủ hợp đồng tương lai thì bắt đầu nó bước vào một cái cái gì ạ quá trình tăng trưởng hay là à, vì cái việc mà người ta thu gom những cái hợp đồng tương lai rất là nhiều đúng không tức là người ta ở trong máy sinh người ta gọi là long à, rất là nhiều thì trong quá trình mà cái cổ phiếu hoặc là cái ờ, vàng bắt đầu nó cũng xuống đi lên ở đây nó cũng giống như cổ phiếu khi mà nhà đầu tư thấy cổ phiếu đó là tốt hoặc là thấy là giá vàng hiện tại là đồng USD đang có xuống giảm đúng không à, kinh tế đang khủng hoảng do covid do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và do rất nhiều người, cái yếu tố khác nữa nên dẫn đến là cái đồng USD đang có xuống giảm nên chính vì vậy thì các nhà tạo lập các big boy họ sẽ thu gom khi thu gom đến một lượng nhất định nào đó thì bắt đầu họ kéo lên mà tạo ra một quá trình tăng rất mạnh hay chúng ta gọi là vùng quá mua ở đây thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái vùng BC ạ ở đây các bạn sẽ quan tâm đến vùng BC ở trước cái vùng BC ở trong cái gì ạ trong cái cái um, giá vàng thì các bạn sẽ thấy là vùng này PS PSI nó là vùng hỗ trợ kháng cự đầu tiên ạ đây là vùng kháng cự đầu tiên tức là nó có một cái giai đoạn nghỉ đầu tiên trong cái quá trình chạy nước rút ạ trong quá trình chạy nước rút chạy nước rút nó giống như là chúng ta chạy à, marathon á thường thường là chúng ta chạy rất đều đúng không chạy rất đều chúng ta chưa tăng tốc như khi đến về về đích rồi thì chúng ta sẽ tăng tốc tăng rất là mạnh đúng không chúng ta nhìn thấy là quá trình tăng bình thường là giá vàng nó ở quanh bao nhiêu một thời gian rất dài nó ở quanh khoảng mức 46 47 hoặc là 48 Đấy, sau đó thì à, giá vàng tăng một cái mức tăng rất là nhanh đó đến khoảng độ 58 à, đây là cái quá trình nghỉ đầu tiên của nó đầu tiên chúng ta nhìn quá trình nghỉ đầu tiên của nó sau quá trình nghỉ đầu tiên của nó thì nó tiếp tục uh, nó tăng tốc đây chúng ta gọi là vùng quá có mua quá trình tăng tốc này lên đến 64 chúng ta nhìn thấy quá trình tăng tốc này lên đến 64 và đây chúng ta gọi là một quá trình tăng rất là mạnh ờ, ở trong VSA hoặc là trong cổ phiếu đặc biệt là các cổ phiếu blue chip thế tuần đều tuân theo các quy luật này sau khi mà quá mua thì lúc này lượng tiền nó chuyển từ các big boy sang nhà đầu tư nhỏ lẻ hay là chúng ta gọi là nhà đầu tư cá nhân rất nhiều các nhà đầu tư cá nhân mua ở vàng đây chúng ta gọi là dính ở địch sau khi dính đỉnh nó giảm rất là mạnh và nó thậm chí nó kéo kéo giảm rất sâu ở đây chúng ta gọi là vùng AR ở ờ, trong cái cái phương pháp này chúng ta gọi là cái giai đoạn A tức là cái giai đoạn A là giai đoạn mà chúng ta gọi là giai đoạn phân phối của giá vàng và sau khi phân phối xong đúng không A thì nó sẽ kéo lên để test lại cái đỉnh ở đây chúng ta thấy là sau khi mà giá vàng đạt đỉnh đúng không là hơn 2.000 2.600 bao nhiêu 2.064 67 á ao đúng không thì ờ, chúng ta sẽ thấy giá vàng giảm tiếp tục giảm uh, về một cái mức uh, rất là sâu đúng không ạ và mức sâu là một nghìn 000 thì như chín trăm bao nhiêu đó và sau khi một nghìn thì nó quay trở lại mức hai nghìn chúng ta nhớ là đây là chúng ta gọi là quá trình khi nó giảm mạnh nó quá trình là quá trình test và ở đây chúng ta thấy sau quá trình test thì nó sẽ quay trở lại test lại cái đáy cũ test lại đáy cũ có một số trường hợp thì test sâu hơn đáy cũ có một số trường hợp thì nó không bằng đáy cũ chúng ta nhìn nhá không bạn đấy cũ và trong cái trường hợp này chúng ta biết rằng là chúng ta đo lường giữ cái khối lượng vàng ở này nếu chúng ta tí nữa chúng ta có biểu đồ đo lường khối lượng ở đây so với khối lượng ở đây nếu khối lượng ở đây nó lớn thì có thể là giá vàng sẽ giảm rất sâu và chúng ta với các nhà đầu tư đầu tư vàng thì chúng ta thoát ra còn nếu khối lượng nó nằm ở đây là thấp thì giá vàng có thể quay trở lại và tăng tốc quay trở lại thậm chí là vượt cái đỉnh cũ nên chính vì vậy thì nó sẽ trong cái đoạn đầu giai đoạn B này chúng ta thấy giá vàng sẽ biến động rất lớn tùy thuộc nhé tùy thuộc vào cái quá trình tích lũy từ giai đoạn A B nhiều hay ít nếu nó tích lũy nhiều thì giá vàng có thể lên đến mà nhiều hai ba nghìn đúng không tức là nó có thể lên đến bây giờ nó hơn hai nghìn rồi ạ nó có thể lên đến ba nghìn thậm chí nhiều hơn còn nếu mà quá trình tích lũy ở đây nó ngắn hoặc nó nó lẻo thì quá trình tới đây nó sẽ vượt qua cái đỉnh đưa cái vượt qua cái đỉnh cũ của giá vàng đây chúng ta ở giai đoạn cuối cũ của giá vàng thì giai đoạn này nếu chúng dụng nó đạt được cái mức và có thể tạo ra mức 2.000 3.000 chẳng hạn thế thì Dũng sẽ có những buổi chia sẻ để chúng ta ứng dụng vào trong việc đầu tư vàng của mình nên các bạn những ai mà đã xe theo dõi những cái uh, buổi uh, mà Dũng chia sẻ về vàng thì các bạn thấy là những cái điểm mà Dũng chia sẻ nó đều có độ chính xác rất là cao bởi vì Dũng đã dùng cái quy tắc này để đầu tư sau khi cái quá trình này nếu thực sự nó vượt thoát ra cái đỉnh cũ mà khối lượng thấp thì nó sẽ bước vào một giai đoạn giảm mạnh và giá vàng nó có thể về bao nhiêu 50 có thể về 40 như cũ nên cái việc này là chúng ta cần phải hiểu rõ nên để cho chúng ta đầu tư một cách an toàn hơn với kiến thức mà chúng ta không hiểu nên các bạn á, những cái bạn mà khi mà các bạn theo cái những chia sẻ của Dũng á thì một số các bạn thì thực sự là không hiểu các bạn chỉ ờ, vào chúng chúng ta nghe chúng ta dựa trên cái cảm tính thì rõ ràng là chúng ta sẽ bất lợi bởi vì kiến thức nó là một cái phần cực kỳ quan trọng trong quá trình đầu tư ở đây chúng ta nhìn là ở đoạn đầu tiên nó cũng tương tự như vậy đây đoạn đầu tiên chúng ta thấy là trong quá trình mà tích lũy sau quá trình tích lũy thì nó có một cái giai đoạn đầu tiên nó là đoạn nghỉ sau đó trước khi nghỉ nó có một quá trình à, tăng tốc hay chúng ta gọi là giai đoạn này là giai đoạn gì ạ tăng tốc hay là đoạn BC là quá mua sau đoạn BC quá mua nó test đúng không test test là nữa đây là test là nữa nha các bạn nhá AR hay chúng là sau khi test xong thì nó lại quay trở lại để kiểm tra cái đỉnh nếu cái khối đỉnh đỉnh này, này nhà đầu tư bán ra nhiều thì nó sẽ gãy và quá trình gãy này nó xảy ra hai trường hợp quá trình nhá bạn nhớ này quá trình gãy này nó xảy ra hai trường hợp này bạn nhớ cho Dũng này nó xảy ra hai trường hợp để các bạn nhớ là nếu cái khối lượng gãy này này à, khối lượng gãy ở đây này nó tạo ra khối lượng lớn thì nó có thể bị gãy đây đây dưới đây đây đoạn này nếu mà khối lượng mà nó tạo ra vẫn ở mức lớn thì nó sẽ gãy tiếp đi xuống sâu này đấy là cái lý lý do của chúng ta thấy là giá vàng trong đoạn này nó sẽ giảm rất sâu thậm chí giảm gãy cái cái vùng đáy trước của nó đây chúng ta nhìn là gãy vùng đáy trước của nó đây chúng ta nhìn nhận gãy cái vùng đáy trước của nó chúng ta hiểu đây nhưng cái đây nó về đúng cái cái cái đáy trước của nó đây cái đáy của nó là 1486 còn nếu trong trường hợp mà cái vùng này này nó test một khối lượng thấp khối lượng thấp chúng ta nhớ nhá khối lượng ở vùng đây là vùng dưới này khối lượng thấp thì ờ, nó lại tiếp tục hồi phục đấy nó tiếp tục hồi phục thì anh chị em khi mà chúng ta đâu đồng tu vàng á chúng ta xem cái mà chia sẻ của Dũng để chúng ta có thể hiểu rõ được vậy vàng đang trong quá trình tích lũy đúng không đang trong quá trình tích lũy ở đây là khá là tốt đúng không trong quá trình tích lũy lúc này chúng ta thấy là ở trong cái vùng 47 48 đấy đêm 478 thì cái giai đoạn này Dũng đã có khuyến nghị mua và giai đoạn 51 ở đây chúng Dũng đã có khuyến nghị mua nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là sau khi mua ở đây xong thì nó vàng nó chạy nút rút tăng tốc thì chúng ta gọi là Ờ, chạy uh, marathon nó tăng tốc rất là mạnh và đến vùng này nó là vùng có vùng cái kháng cự đầu tiên đúng không đấy vùng kháng cự đầu tiên sau khi vùng kháng cự đầu tiên nó chạy nốt một chu kỳ tiếp theo đó là vùng quá mua đây là vùng quá mua lúc này thì big boy sẽ bán ra rất nhiều bởi vì đây là những hợp đồng tương lai nên chúng ta mua vàng á ở Việt Nam thì chúng ta cứ dựa vào cảm tính chúng ta dựa vào thế giới nhưng chúng ta không hiểu về về về cái hợp đồng tương lai nó biến động ra sao nó hình thành ra sao thì chúng ta sẽ thực sự là rất là rủi ro cho các nhà đầu tư vậy sau khi nó vượt qua cái đỉnh này vượt qua cái đỉnh này thì ở trong đỉnh này Dũng đã chia sẻ rất nhiều người đã bán ra thậm chí là Dũng đã có chia sẻ lúc mà giá vàng đây nó về khoảng 52 52 thì cũng đã có rất nhiều người đã mua lại vùng này được bởi vì thế này thực tế giá vàng 52 nó phải nằm ở đâu đây ạ tức là lúc này nó nằm ở đây thì chứ phải nằm ở đây nên chính vậy lúc này nó đang bị bán tháo nhà nhà đầu tư bán tháo nên ờ, ờ, trên tiệm vàng chúng ta có thể mua được giá rất rẻ ở đây bởi vì cái khả năng bị xuyên thủng bên đây ở đoạn đầu nó là rất thấp nha ở giai đoạn đầu nó là rất thấp nên chúng ta yên tâm là giai đoạn đầu thường là nó tạo ra một cái gì ạ tạo ra một cái bong bóng tạo ra một cái cái tâm lý hoảng loạn cho các nhà đầu tư câu hỏi tiếp theo đó là gì ạ bây giờ sau khi nó test hay nó bị rũ ra ở chúng ta gọi là ở trong viết A chúng ta nhìn thấy là là gì ạ đây là một cái quá trình tạo ra một cái đây chúng ta xem lại đây nó là quá trình AR đấy ạ đây là quá trình AR nó tạo ra nó sẽ hồi phục đấy chúng ta sẽ thấy là nó hồi phục sau khi hồi phục thì nó lại test lại test lại cái đáy cũ này này đây chúng ta là test lại thì chúng ta đo lường xem là quá trình test này này cái khối lượng ở đây so với khối lượng ở đây nó mạnh hay yếu thông thường nếu nó về đến khoảng độ 900 à, linh uh, chín hoặc là sâu hơn một chút nữa mà khối lượng nó thấp thì thường nó sẽ quay trở lại nó quay trở lại và trong quá trình quay trở lại tức là giá vàng sẽ quay bật quay trở lại và chúng ta thấy là giá vàng nó cứ nó giống như chúng ta gọi là giang lạc giang lạc đúng không với các nhà đầu tư chúng ta thì chúng ta ở giai đoạn này chúng ta hạn chế giao dịch bởi vì nó sẽ có thể là tiếp tục đến đây nếu khối lượng thấp ạ nếu khối lượng thấp mà nó bắt đầu uh, chúng ta thấy là nó biến động ở đây trong hẹp thì thường chúng ta mua vàng ở đây ok Đấy, chúng thường chúng ta sẽ mua vàng ở đây là ok chúng ta biết rằng là ngày mai chúng ta quan sát xem là giá vàng biến động ở trong cái phiên này này nó mạnh hay yếu nếu biến động ở trong mức biên độ hẹp chúng ta nhớ nha biến động trong mức độ hẹp thì thường chúng ta thấy là nó sẽ có cái nhịp hồi vào ngày tiếp theo mà nếu cái nhịp hồi ngày tiếp theo thì chúng ta có thể mua vàng nhưng cái quá trình này chúng ta chỉ lướt rất nhanh thôi bởi vì trong đoạn này nó sẽ sẽ biến động thời gian rất dài đây chúng ta thấy là cái thời gian biến động rất dài lúc này đây chúng ta đang nó nằm ở đoạn test này này đang đoạn test và tới đây nó đang hồi thậm chí nó hồi trong quá trình hồi thậm chí nó có thể vượt cái vùng vùng vùng vùng cái đỉnh trước ạ các bạn nhớ nhá nó thể vượt qua cái đỉnh trước đây ạ đây là khu vùng trước trước khi loại test lại và nếu cái cái quá trình test lại mà nó tăng tốc ở đoạn này là khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì nó có thể về đến 3.000 điểm của 3.000 thì ở đây chúng ta thấy nó đang ở đoạn đầu thôi ạ đang ở đoạn đầu thôi nên rõ ràng việc mà chúng ta đầu tư vàng trong đoạn này thì cho biết rằng là chúng ta phụ thuộc hết vào các big boy đúng không ạ phụ thuộc hết vào các big boy phụ thuộc hết vào giá vàng thế giới chứ không phải là phụ thuộc vào những cảm tính của chúng ta nên trong trường hợp này thì các bạn thấy là vàng nó đang ở cái mốc đây là đang ở mốc là 1900 1000 19009 à, đúng không ạ à, ao trên ờ, đô thì chúng ta thấy rằng là đây là rõ ràng là một trong những cái cái mà chúng ta cần phải lưu ý nữa là trong giai đoạn này nó biến động rất là mạnh biến động rất là mạnh nếu chúng ta đo lường được cái quá trình biến động này bằng những cái biến biên độ hẹp thì chúng ta thấy là xu hướng của vàng chúng ta sẽ tính được trong thời gian tới nó có hồi mạnh hay yếu nên ở đây góc độ này thì trong cái phạm vi này Dũng chỉ nhấn mạnh chúng ta biết rằng là tất cả quá trình đi lên xuống này chúng ta đã có thể đo được lường trước rồi chứ không phải là các thông tin trên thị trường ở sự trong dạng giảm này mọi người bảo covid không phải đâu không phải covid là vì quá trình chạy nước rút rồi thì nó vẫn cứ giảm ở đây nó có covid đâu mà nó giảm rất mạnh như vậy nên tất cả những điều này cái những cái thông tin ở trên thị trường á, nó chỉ là cái mà để nó giải thích cho cái việc mà nó giảm mạnh thôi ạ nó giải thích cho bởi vì trong đoạn này tới là sẽ biến động rất mạnh và chúng ta sẽ thấy rằng thị trường trên báo chí trên uh, nước ngoài nó vẫn ti tìm một cái cái thông tin nào đó để giải thích cho cái việc mà nó biến động như vậy nhưng ở đây chúng ta đã hiểu rõ rằng là nó sẽ nếu cái cái biến động ở đây nó hẹp nhỏ thì sẽ bật lại và chúng ta sẽ thấy rằng dao động ở đây rất là lớn và thời gian để chúng đầu tư vàng á, thì chúng ta thấy là nó mất rất nhiều thời gian chúng ta cần phải mất rất nhiều thời gian cái quá trình tích lũy thậm chí là nó có thể mất khoảng bao nhiêu mất khoảng độ ở đây chúng ta nhìn lại cái so thời gian nó có thể mất 3 tháng có thể 4 tháng có thể nhiều hơn trước khi nó bước vào một trend mới tức là nó bước vào từ uh, một cái xu hướng tiếp theo nên chính vì vậy thì chúng ta nên là kiên nhẫn đợi chờ trong thời gian tới nếu chúng ta không có gì ạ à, không có cái cái kiến thức thì thực sự là chúng ta sẽ gặp rất là khó khăn à, tuy nhiên để vàng mà giảm sâu hơn cái vùng mà ờ, ở vùng này ấy, cái vùng là 1909 khả năng là thấp ạ bởi vì thứ nhất là chúng ta biết rằng là trong quá trình giảm mạnh ở đây chúng ta gọi là trong quá trình giảm mạnh đây thì nó đã có một quá trình kéo lên với khối lượng rất lớn tức là cái hợp đồng tương lai của vàng người ta mua vào rất là lớn ở đây nên để để vàng giảm sâu hơn cái đáy cũ trong cái ngắn hạn này thì khả năng rất là thấp nên chính vì vậy để chúng ta mua vàng với giá cũ dặn trước thì gần như là sẽ không thể nha gần như sẽ là không thể bởi vì ở ờ, đây là một cái vùng dũng theo Dũng đây là vụ kháng cự rất là mạnh cứ kháng cự tức là giá vàng tương lai có thể về cứ về giảm sâu ở trong ờ, cái vùng kháng cự này rất là thấp nên nếu như ai mà ý định bán vàng con này để đợi giá vàng sâu hơn nữa mua thì thực sự là nó sẽ là là, là rất là, là là bất lợi cho chúng ta đúng không bất lợi chúng ta còn nếu như ai định mua vàng thì hãy đợi đợi tiếp tục nó giảm giảm sâu đến cái vùng 1909 này, này nếu trong trường hợp nó giảm về vùng này mà nó ở trong một cái biên độ hẹp thế nào là biên độ hẹp chúng ta thấy rằng là biến động vàng nó ở trong cái mức mức là rất là nhỏ à, nếu chúng ta nhìn thấy là giá vàng ở trong nước chúng ta gần như là dao động chỉ một vài trăm nghìn thôi ạ à, hai ba trăm nghìn thôi thì đấy chúng ta gọi là biến động nhỏ và lúc này chúng ta sẽ ờ, theo dõi và nếu giá vàng thường thì sau khi biến động nhỏ thì giá vàng sẽ quay trở lại quay trở lại tăng thì lúc ấy chúng ta mua theo chu kỳ tăng thế là rất ok đấy là cái cái mà để chúng ta thấy rằng là việc phân tích vàng nó rất là đơn giản chúng ta một là chúng ta cần phải hiểu rõ được những biến động của nó trong giai đoạn nào giai đoạn này là giai đoạn cuối của chu kỳ chu kỳ tức là chúng ta gọi là chu kỳ ờ, ngắn hạn thôi còn với quá trình tích lũy của vàng như này đây là quá trình tích lũy của vàng như này thì nó sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn này đâu ạ nó không thể kết thúc trong thời gian ngắn bởi vì những hợp đồng tương lai người ta đã tích lũy ở đây khá nhiều nên không thể nói là cái vàng nó sẽ có thể kết thúc một chu kỳ ngắn ở đây mà nó có thể bước vào một chu kỳ tiếp theo những cái thời gian để bước vào chu kỳ tiếp theo thì các bạn hãy theo dõi sát những video của Dũng theo dõi sát những video mà Dũng chia sẻ để các bạn sẽ thấy rằng là những video đó Dũng chia sẻ các bạn thấy rằng mọi thứ nó đều theo những cái quy luật nhất định mọi thứ nó đều theo những quy luật nhất định bởi vì trong những đoạn này thì Dũng chia sẻ có rất nhiều anh chị em cũng đã mua được vàng đoạn này Đấy. và cũng có rất nhiều anh chị em đã mua được đoạn này và Dũng tin rằng là cái buổi chia sẻ ở vùng này là Dũng cũng đã uh, có cái chia sẻ rất là kỹ để những ai đầu tư vàng có thể có thể chốt lời và một số anh chị em thì đã được tức gọi trực tiếp thì cũng đã khuyến nghị ở trong cái vùng này bởi vì giá vàng cũng đã rơi đây mà giá vàng trong nước chúng ta thì lúc này lại nằm ở vùng này à, ở đây chúng ta lưu ý nhé khi mà giá vàng ở thế giới đang rơi ở 1851 thì giá vàng trong nước của chúng ta lúc này nó sẽ rơi đến nơi nhở 47 48 nó nằm ở trong vùng này nên rõ ràng là cái hợp đồng tương lai của ta nếu chúng ta hiểu rõ chúng ta sẽ mua vàng thoải mái đúng không ạ mua thoải mái thì lúc đó cái lợi nhuận chúng ta sẽ tăng rất nhiều bởi vì cái giá vàng tương lai ở đây mà trong khi đó thì cái định giá lúc đó vàng ở trên thị trường lại nằm ở đây các bạn có hiểu điều đó không ạ đấy là lý do vì sao chúng ta cần phải có kiến thức có kiến thức có kinh nghiệm chúng ta mới thấy được trong quá trình đầu tư và trong đầu tư phái sinh hoặc là trong đầu tư vàng thì mọi thứ nó đều chúng ta có thể dựa vào các à, công cụ kỹ thuật dựa vào tài chính hành vi dựa vào gì ạ dựa vào quy luật cung cầu tại vì mọi thứ nó đều nằm trong quy luật cung cầu và ở đây các bạn cũng thấy rằng là trong video này thì Dũng có chia sẻ thêm về một chút về, chứng khoán để các bạn thấy rằng là với chứng khoán thì cũng bạn chúng ta cũng thấy là nó cũng giống những quy luật mà chúng ta học đó là quy luật cung cầu quy luật uh, uh, nỗ lực thành công hoặc là quy luật nhân quả mọi nguyên nhân ở đây nó đã phản ánh tức là cái nguyên nhân để cổ phiếu đi lên nguyên nhân để thị trường đi lên trong thời gian tới nó phải có một cái gì ạ nhân quả ở trong này giả sử cho trong trường hợp tới nó tạo ra một cái xu tăng mạnh ít nhất là nó phải có một cái lợi nhuận của một nhóm blue chip là sử ngân hàng có thể tạo ra doanh thu lợi nhuận trong thời gian tới được không thì cái điều này có thể là nó sẽ là rất khó tức là bất lợi chúng ta các cổ phiếu dầu khí có thể tạo ra doanh thu lợi nhuận trong thời gian tới hay không chắc chắn là không Cái cổ phiếu bất động sản thì cũng càng là không cả nên để tạo ra một xu hướng tăng với rất nhiều các uh, uh, thông tin mà Dũng được nhận được hoặc đọc trên những cái trang mạng thì cũng thấy là mọi người vẫn là tích cực tuy nhiên thì rõ ràng để tạo ra một xu hướng tăng với các nhóm blue chip ở trong đoạn này thực sự là rất khó nha thật sự là rất khó và nó không phải là như đoạn sóng hồi từ, từ đây lên đến đây họ hoặc là những cái đợt sóng hồi giảm gãy cây như này đợt covid vừa rồi lên đây mà chúng ta biết rằng là nếu quá trình giảm này đây là trong quá trình gặp vùng kháng cự này mà chúng ta đang cầm giữ cổ phiếu ở mỗi giai đoạn rất là yếu như này dạ, cầm giữ cổ phiếu giai đoạn rất yếu đặc biệt là các nhóm cổ phiếu blue chip thì rõ ràng chỉ cần một phiên giảm thôi là chúng ta đã mất đi rất là nhiều bởi vì vùng này là vùng nó rất yếu rất yếu bởi phía trên là vùng kháng cự mạnh kháng cự rất mạnh thứ hai là phía dưới này trong quá trình hồi phục chúng ta cũng thấy là khối lượng rất là thấp nó không có một cái động lực của dòng tiền lớn tiếp theo chúng ta nhìn thấy là những cái quá trình mà nó kéo lên rất nhiều lần mà cổ phiếu không lên được đấy kéo lên rất nhiều lần mà cổ phiếu không lên được những cái kéo này khối lượng thấp nên nó bất gọi là chúng ta gọi là bất lợi với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta khi nó bất lợi cái nhà đầu tư cá nhân chúng ta thì rõ ràng là chúng ta cần phải có kiến thức để chúng ta có thể đề phòng ờ, ờ, đề phòng cái đoạn này có một số bạn mà ờ, bạn đầu tư ở đây bạn có thể có lợi nhuận ăn lồi mồm hoặc là có những cái là thành công rực rỡ Dũng tin chắc rằng là việc mà chúng ta đầu tư theo kiểu như là uh, chúng ta không hiểu rõ cái quy luật mà chúng ta tiếp tục nắm giữ ở đây thì chỉ cần một uh, sóng ngắn thôi toàn bộ lợi nhuận của bạn sẽ uh, gần như là bay biến mất trong thời gian ngắn nên nếu trong trường hợp mà bạn có lãi bạn có thể bắt đáy ở đây mà có lãi thì lúc này chốt hơn hết là chúng ta cần phải xử lý uh, lợi nhuận đấy tức là chúng ta cần phải chốt lợi nhuận và để nếu cái cổ phiếu của chúng ta nó hay thị trường chung nó vượt qua cái đỉnh này vượt qua những đỉnh ngắn hạn này với khối lượng lớn và lúc đó nó test lại chúng ta mua sau nó có muộn gì đâu chúng ta không phải muộn không phải làm gì cho nó, nó, nó vất vả mà chúng ta biết rằng là trên thị trường thì chúng ta nhìn hôm trước chúng đã nói về phân tích thị trường chung rồi chúng ta nhìn một loạt các cổ phiếu như Vietcombank kéo lên kéo rất mạnh lên rõ ràng là cũng không kéo lên được và đấy chúng ta biết là để kéo mạnh lên nó phải tăng rất mạnh về khối lượng khối lượng và giá và tạo ra xuống mới và ở đây chúng ta thấy là vẫn đang nằm trong xu hướng tích lũy sideways đó cổ phiếu rất lớn trong cái nhóm VN30 đó là Vinhome cũng tương tự như vậy hôm nay là phiên thỏa thuận của Vinhome nhưng rõ ràng những cái tín hiệu như này trong cái quá trình xu hướng tích lũy ở đáy nó sẽ là tiêu cực nhiều hơn là so với là tích cực nên nếu trong trường hợp nó tích cực nó có, có hồi chăng nữa thì ở phía trên này là vùng kháng cự mạnh phía này cũng là một những cái gì ạ để nó vượt thoát thì khối lượng ở đây nó phải là trên 4 triệu các bạn nhớ nha khối lượng nó phải trên 4 triệu nên để đạt được trên 4 triệu thì Dũng rất thực sự là có sự nghi ngờ để cổ phiếu này phải tạo ra 4 triệu gọi là giao dịch khớp lệnh trên sàn 4 triệu đoạn này khả năng sẽ là không không cao ở ờ, chúng ta có cả Vinamilk đúng không ạ Vinamilk Vinamilk cũng là một cổ phiếu chúng ta thấy là những quá trình hồi phục của nó trong thời gian vừa qua và rõ ràng là quá trình mà uh, đi xuống đó có thể chúng ta gọi là đi xuống hoặc là nhưng khối lượng gia tăng tất cả quá trình hồi phục này nó không có sự thuyết phục chúng ta gọi là không có sự thuyết phục nên tất cả những cái nền tảng cổ phiếu đang rất là yếu uh, à, BIDB cũng đang rất là yếu bởi vì phía trên là cản rất lớn trong quá trình hồi phục thì khối lượng thấp mà rõ ràng trong quá trình giảm điểm thì khối lượng lại có sự gia tăng chúng ta nhớ là có sự gia tăng nên ở đây chúng ta Dũng không muốn nói là thị trường chung tốt hay xấu nhưng ở đây chúng ta có đều có thể có cách để chúng ta nhìn nhận ra thị trường nó như thế nào một số anh chị em thì khi mà chúng ta mua hoặc là trong thời gian dài thị trường chưa giảm thì chúng ta có thể là thấy cái việc như này chúng ta nghĩ rằng là ở ờ, sau này nói mãi mà trường chưa giảm nhưng ở cái giai đoạn này nó đang gọi là mất nó tạo ra cái sự uh, chúng ta gọi là cái cân bằng tức là khi nó nó nó lên mà nó không giảm mà nó đang tạo ra sự cân bằng nhưng tất cả nó nằm giống như ở đây là chỉ cần một phiên giảm mạnh thôi là chúng ta sẽ mất hết toàn bộ những cái thành quả của chúng ta nên nếu nó có đi lên thì chúng ta cũng không được bao nhiêu nhưng nó đi xuống thì chúng ta mất hết thành quả bởi vì trong trường hợp đi lên thì chúng ta các cổ phiếu blue chip thì Dũng sẽ nghĩ là là thời điểm này ngoài Hòa Phát ra thì cũng không có cổ phiếu nào đáp đáp ứng tiêu chí của Dũng còn tiếp theo là những cổ phiếu và vốn hóa bất động sản hay dầu khí thì nó cũng không ờ, đáp ứng được chỉ có những cái cổ phiếu ngành bất động sản xây dựng những ngành uh, đầu tư công hưởng lợi đầu tư công thì đấy là những ngành mà Dũng có thể là nghĩa là chúng ta cần quan tâm trong thời gian tới à, chỉ số vn index chúng ta cũng đang thấy là nó cũng có những cái tín hiệu mà chưa được tích cực lắm về cơ bản chưa tích cực bởi vì những cái quá quá trình hồi này nó không tạo ra khối lượng không tạo ra dấu ấm cái thứ hai là cái xu hướng chung dài hạn ngắn hạn nó vẫn đang ở cái gì 50 50 nên chính vì vậy những cái tín hiệu 50 50 mà bạn đầu tư bạn cầu nguyện để nó lên thì rõ ràng là nó giống như cuộc chơi mà chúng ta gọi là chơi con xúc sắc chỉ cần một phiên giảm như này thôi thì thị trường không biết đi đến đâu nó giống như giá vàng khi nó đi đến đây thì nó cần phải test lại xem ngày khối lượng đây nó cao hay thấp nếu khối lượng nó giảm đây cao thì nó giảm tiếp thậm chí là giảm xuống 650 còn nếu nó có lên thì nó sẽ gặp rất nhiều cản này nữa bởi vì rõ ràng là cái quá trình tích lũy ở đây nó vẫn còn uh, gặp rất nhiều cái cản trở hay là những vùng kháng cự phía trên này uh, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong buổi tối hôm nay uh, tới đây Dũng sẽ làm rất nhiều cái chia sẻ khác về chứng khoán về những cái kiến thức kỹ hơn để các bạn à, có thể hiểu rõ được thì thực sự nếu các bạn nào muốn muốn muốn tìm hiểu sâu về VSA thì vào ngày 24 tháng 24 tháng 8 này Dũng có khóa học VSA thì các bạn có thể tham gia vào khóa học này sẽ diễn ra buổi tối và đây một khóa học rất đặc biệt vì bởi vì khóa học có nghiên cứu thao túng hành vi của các nhà tạo lập đây là để cho chúng ta biết rằng là chúng ta đầu tư chúng ta phải hiểu các nhà tạo lập biến động ra sao